rất đẹp, rất rực rỡ anh em nhé. Vâng và tương tự như vậy thì ngày 11 tháng 1, 9 gấp cho 1 ngày sau sẽ nổ về con 91, 19 anh em ạ. Rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Cầu kèo chạy là có thật 100% phải không ạ? Rất chi là đẹp phải không ạ? Và ngày hôm sau một cặp 1991 được nổ về chúng ta rất chi là đẹp phải không anh em?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 và dàn đề tôi sẽ bắt cho anh em tham khảo vào ngày mai là con 161 282 797 686 và một con duy nhất tôi sẽ bắt cho anh em là con 535 để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai anh em ạ.